chung con đường đã từng xem nhau là tất cả đã từng quan tâm nhau mỗi ngày đã từng sẽ chia lúc đơn đau thế mà nay sẽ không được buông lời dù gian khó ta vẫn sẽ không rời vậy mà hôm nay bỗng dưng nước mắt rơi tận cùng cây đắng phải chăng do ông trời sẽ xuyên ngược lối khiến ta phải chơi vơi một lần sau cuối miếng lui em đành buông tay